Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi Như Khả xin kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi Ở video này thì Khả sẽ mở cái rương dùm cho anh à, Hóc Ngọc Cuốn anh em ơi Và bây giờ Khả sẽ lên hoa sơn mở nha nè. Trước khi mở thì Khả sẽ mua một chìa khóa Đó, chìa khóa hồn kim Đã màn hình rồi anh em ơi, ok chưa Ok cho anh em, ok chưa Rồi Giờ Khả sẽ lên uh, hoa sơn cánh mình bánh này Ôi phụ bánh này Hoa sơn cho anh em, hoa sơn cánh kỹ chưa Rồi mở ngay là mở ngay ạch cuốn nông độc cũng nó cái đúng rồi đúng rồi thành đào ơi chuẩn bị ạch à, cuốn nông độc sẽ full set đồng kiếm môn phái anh em à. à được uh, một set đăng bang và vài món hồng kiếm môn phái hiện tại đang tìm cái đao uh, tóc thủy nữa mà tìm chưa ra rồi mở này anh em ơi ta bây giờ đây anh em ơi chúng ta vừa rồi ban khả đã được một rương hồng kim môn phái bệnh viện thì ờ, anh Cút định, định anh Cút định lái đợi anh mở nhưng mà anh kêu có 3 ngày anh định đợi danh một lần 5 10 rương á anh mở luôn. Mà giờ không có thì thôi mở, mở một rương anh em ơi. Khả mở giùm anh luôn nha. Ok anh ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cất vào vị trí nào đó vào khu rương nha anh em. Đây. Ta sẽ khu rương ở vị trí này. Đó, thấy ok chưa? Anh em thấy cái rương trước mặt chưa? Mở nha. 1 2 3 4 mở ra cái nón năm đọc đòn nét 5 lít luôn ok anh ơi Khôi Khôi Xem là cái gì vậy anh em ơi Chúng ta cùng chờ đợi hồi hộp trong vòng vài giây nữa thôi anh em ơi Hôm nay vừa à, ban sang được một rương Và anh cuốn định mua luôn Và bây giờ chúng ta cùng khui ha Bây giờ chúng ta cùng khui ha Hôm trước thì có cái nón rồi Hôm trước có nón phòng thủ lý rồi rồi nam Dàn phòng thủ lý rồi Khui này Khui Ở dưới đây tôi coi mấy ô coi mấy ô coi mấy ô coi mấy ô Khui là mấy ô khui mấy ô Ba ô này nha anh em ba ô ô thứ tư chưa có luôn ok đây là chúng ta đã khui là bốn ô ôi sáu ô có vẻ là một cái áo rồi em ơi nhìn chúng ta thấy nhá nhá có vẻ một áo hay như đấy sáu ô trời ơi áo nhỏ đang hay con lông đao đâu tầm này mà là áo ờ, con lông đao thì may ra cũng có giá nha áo nhỏ đang đa số mà mấy rừng toàn quần áo thôi em ơi toàn áo thôi toàn này biết bao nhiêu tiền nếu một áo con lông ngon toàn áo thôi em ơi vãi trường toàn áo không à áo không tiếp tục cô nếu mà áo áo con lôn á áo con lôn thì ngon áo nhỏ đa thì tầm này là to luôn <laughs> anh chấp nghĩa kêu áo thiên bang rồi thiệt là áo luôn nè em ơi để chạy qua con lôn chào anh cái chứ à, chạy qua con lôn chào anh cái cho cho áo con lôn <laughs> rồi không biết áo con lôn giờ đang để mình chạy con lôn phát à rồi ngoài phát con lôn đấy hai cái áo này con lôn giờ đang ơi xì nè em ơi nên là mình chưa rõ được nếu mà ra con luôn thì ra cũng có giá nha còn giá đang thì em nghĩ toàn là giá đang thì lỗ sắp mặt luôn giá đang thì lỗ nửa tiền giá đang lỗ nửa tiền đấy ta có việc khác rồi như đây áo như đây khối này áo này là áo cung lôn ôi áo cung lôn đang là màu trắng ờ à, giờ đang màu trắng à năm ba hả năm ba đâu ra 41 rồi áo xịt rồi áo xịt áo xịt tè tu Ăn luôn ba cấp nhưng mà xịt rồi Xịt cái trong ờ, xịt cái phục hồi mấy bốn bảy được Cho 41 triệu à, Áo con lô anh ơi Nói chung là chắc kiểu này chắc cũng bán lại đỡ xe mang thôi chứ tầm này không ai xài áo này rồi. chưa đủ anh em. Áo nó phèn quá. Mà lấy đủ. Con đồng đao pháp, áo đao pháp, áo sừng tinh nhưng mà có 41 rồi nè, ba cấp, một cấp. 41 con bàn. Chung quá quá là cùi áo này đỡ nói ra áo này cùi quá. <laughs> Đủ, này cùi quá để quá cùi, củi để cùi vào đấy bốn bảy đâu cũng được minh luôn phục hồi cũng minh luôn sợ đen quá đen ơi quá nhỏ em ơi kết thúc cuộc tình rồi đây rồi anh em nhận gì nhận lương em ơi nhỏ lắm má mở gì toàn mắt minh ổn <laughs> rồi giờ đến à, anh anh nói mở rương anh hơi mở rương rồi xem má gì mà đàn ông minh luôn này mà rồi đó em mở cho anh trên vỏ đen trên vỏ đen Đưa Em đi đòi sâu nè mày. Anh em về Tư Dương Nam nhận luôn. Hơn rồi đấy. Á Thiên Bang nữa chịu luôn. <laughs> Chị nhận lương năm boss em ơi. Để chào ông sống đó. Đúng rồi, làm bác xe con luôn. Cái chua đô Mở ra cái áo ờ, đình cái nha. Về về cho thằng thành chí thương nhân mở đi à, ờ, nãy lương bao nhiêu à, ờ, thành đô 10, nào thành đô đâu thành đô 10 kim 500 thành xu anh, à, thành đô chỗ trung tâm anh chị xuống ngay chỗ chùa ba ngay thành đô đông chạy qua tay trái luôn 9 giờ nó có cái đường hẻm á bữa em mở nói ra được áo định cái mắt <laughs> mắt ờ, áo ra vẫn nhỏ như thường đỡ gái nhỏ quá Đấy, bữa em ra áo định cái ra nè Xe bên này à, gần 6 tháng gì Văn ơi? gần 6 à. tháng. Tử ừ, vân pháp sư. Ừ. Đi bộ vô, xuống ngựa đi bộ vô nha. Phải cái chưa? Nhìn nhận lương vô, nhìn nhận lương. chưa là phải đi từ từ phải đi bộ đàng hoàng vẫn không phải chạy đọc đọc đọc đọc vô nào không có trứng đâu. Một bước đi, một bước quỳ. <laughs> Rồi, lương đây. Tiền nào anh em ơi? à, người xấu công mỗi công là một kim chín mốt xu chim xấu công luôn xấu công sau đó là ba kim xấu ba xấu người góp bót này năm tấm hay ta một kim không trăm chín mốt xu anh Khải đổi tên nhỏ được rồi anh mất <laughs> nhỏ nó nhỏ vậy liền nó là áo cùng lồn áo minh à. Khải, chưa có cái nào được bắt biết chưa có cái nào gọi là đúng rồi Con boss dạ này 200 4k ngon hơn dạ mà k ngon hơn mà ra đai đai thiên nhẫn chịu luôn khóc hết được hai cấp luôn mới ghê kiểu này lẹ mà muốn mình đổi vào làm kết chơi rồi vào làm kết của ai không phải mới nói xem mà kiểu xe vào làm kết quýnh ai bỏ đây chia tiền em ơi chia tiền phụ bot đam bot nè rồi em tiền nam áo cái bàn áo cái bàn áo cái bàn thôi là áo cái bàn đủ tính nhờ của năm rồi đâu xem à, ấy áo này cũng được cũng được mỗi lần mỗi lần đó đồng ôi năm mươi ba mươi mất luôn ấy vãi lên bán em bán em gà gà nói nói phòng ca liền nó không cao liền vừa đi vừa quỳ vừa đi vừa quỳ trời ơi áo ngon phục hồi ngon mát ộp luôn vai lên mát thuận thủ mát phục hồi mát thủ mát phục hồi mát phục hồi một kháng làm ngựa hói hai cấp được một ngon là ngon đâu đẹp đâu trời ơi đâu đâu ghè ghè bót áo của anh phong ca lên đây ghè còn ghè bót áo lên của anh của anh phong ca thử này áo phong ca có bốn bốn rồi nói nói anh phòng ca lên liền lộng áo xài liền luôn đây được ấy Cao đấy ngon hơn uh, nói chung thì xuống lực tay chút mà là trâu đồng cừu Cảm ơn một pháp À nó xuống lực tay một xíu hơi khó nha Tay một chút Không nếu mà mặc nem hành ấy Thì mặc cái áo này được lúc nào nem hành thì áo thổ này được Ờ nem hành kim ấy là nó tức được hai vòng cho anh phong ca này ờ, phong ca bỏ cái áo này cũng uổng quá ba cấp hai cấp cũng đẹp đúng rồi ừ. áo, áo kia nó có, có cộng kỹ năng mà chung là để đó là em em em em, em phải chết em hành nè anh ơi à, bán ghẹ ghẹ xài nem hành này được ít hôm nó trả đồ cho anh phong ca nên xài nem hành này được được đấy ờ, ít hôm nữa uh, trả đồ anh phong ca rồi em phải uh, nem hành cháo á không mà thấy đẹp bán thì bán rồi ủng hộ ủng hộ đúng rồi đúng rồi cái hôm đây đầy server kia nó gộp nhiều nhiều lắm nhỏ cái mình đổ mà áo đẹp đúng không ai đó được đúng không ai đó 12 kim <laughs> ai đó 12 kim <laughs> <laughs> quá cho đóng tên <laughs> à đúng hai kim thì vậy mới nói nhiều cái em mở ra mở ra em cứ đỡ lại 12 ừ. kim đúng giá 12 kim không à mà khi nào mở ra cái mắt pin gì cái uh, ờ, ờ, xịt cái không ai cần cái lỗ ừ nói chung là nó vui thôi chứ áo này bán 12 kim ai mua rồi ok anh em đi nhận lương em ơi áo này là ngon rồi anh em à sáu người nó đầu qua wow, mở giờ có để chỗ anh anh anh chiến lơ anh chiến lơ anh chỉ luôn đó anh em quá đẹp rồi đỡ em nha anh Huy ơi Ok ok Ok anh Rồi về nhận lương em ơi à, Khải Tâm Thánh làm Tiếng nhạc. Dương Doraemon Tùng Anh Tùng Gì đi em ơi Đây. okay, những người đam bot những người đam bot kết bot nhiệt luôn anh em ơi ưu tiên những đem à, anh tùng này giang cái lượng này anh Tùng Gia Cát Lượng là 1091 kèm với 200 bot là anh Gia Cát Lượng Gia Cát Lượng Khải rồi là 1291 giao dịch anh ơi ưu tiên những người góp bot giao dịch trước anh em ơi đó chưa có bắt tay đồng cừu thanh trần ơi xong này đó bot của anh em mình còn 7 con nha anh em cứ từ từ tà tà mình kiếm rương nha Ờ, ờ, ờ. đó rồi dân lượng tùng xong đến là làm tiếng nhạc như vậy anh em lưu ý là phải điểm nhanh phím một nha làm tiếng nhạc ok này làm mình gọi tên làm tiếng nhạc từ đầu sẽ qua quen anh em nhập báo gọi tôi khác mệt quá rồi này ông đổi tên dài dòng quá à, tiếp tục anh em ơi dương dương ơi diệu dịch à, anh anh cường diệu dịch luôn này dương này đó góp bot này đó rồi công đam này dương này rồi tiếp tục anh em ơi mèo này anh huy này có không ta huy Doraemon ok này huy Doraemon giao dịch luôn anh ơi ra anh ơi ảnh ảnh tết trong ảnh cái à, cái đường thì không phải đầu tiên à, đầu tiên đẹp ấy ngon đấy rồi còn bên tâm thánh nữa thôi còn lại anh em cất bớt nhiều em ơi giờ em chỉ còn có một cái qr mà ráng cố gắng làm đủ 40 nhiệm vụ anh em tâm thánh online tâm thánh à, ơi à, tâm thánh độ mà ok ờ, rồi này những em đang bot gì nhận này mèo nhận em ơi đánh nhanh nữa mà mèo này hai trăm xu này đánh chút mình lên năm tấm đi ba ba ghẹ gọi đầu thư giãn Thiếu uh, ờ, cộng bon Tình anh em Em với AKK luôn á 400 sâu Lượng bố Ngồi sĩ ưu tú Tâm Thánh AKK Hồng Dung Lợi sĩ ưu tú là của anh ờ, anh Cường mà Mẫu anh của anh Huy mà À anh Huy đã nhận rồi, anh Huy mới nhận rồi Mèo xong rồi còn bon này, giao này Cậu ông cậu ông này em cũng không biết em cũng không biết anh Huy đỡ lại em bao nhiêu nữa anh em à tình anh em bang ngồi mà tình anh em giao dịch này ok anh cho anh em trên bang hỏi á ao mà đánh năm hình cũng được mỗi trải nghiệm là mỗi à, trải nghiệm là vui rồi đúng không anh rồi <laughs> à, Sài Gòn uh, mưa lơi Sài Gòn những em gì giao dịch anh em ơi nam mùa dung nam mùa dung ủa thằng lành nó điểm danh cái ảnh nào mà sao không thấy nó ta hồng hồng dung không phải nam mùa dung người ngồi sĩ Lần này có đánh không? Lần này có đánh không em ơi? Vậy thì đứng này nè, có đánh không em? Điểm danh lượng 4 À ok, lượng 4 Giờ em mời Rồi, tiếp tục anh em ơi 333, à cây này kìa, nhận 400 này Bao nhiêu thiệp, xa luôn Thiệp á, à, 400, 300 thiệp, thói là anh 500 xu Em phải thói là anh 500 xu là đúng Ở lộn lộn, 50 xu 50 <laughs> xu Thói là 50 xu 300 ờ, thiệp có 100 rưỡi xu à Nhiêu? 300 thiệp nhân cho 0.5 Trong phải 4 rưỡi À 100 rưỡi nhờ 100 rưỡi Này đưa em 200 rưỡi xu với 100 rưỡi thiệp đó hai trăm rưỡi xu với 300 ờ, ờ, thiệp giao dịch đúng rồi, ờ, giữ, 300 thiệp. mình tính lộn thành bốn rưỡi giao dịch đâu rồi rồi lúc đó uh, đem tắt rồi chạy đi liền rồi còn ai nhận nữa nha em ơi anh uh, anh anh anh, anh hát đơn cuốn này giao dịch anh ơi anh nhận 200 xu luôn này vui anh ơi <laughs> giao dịch mở cái đường <laughs> à chán là áo áo cũng lồn mốt chịu rồi dịch anh ơi Trên này là người sở ưu tú điểm danh hai lần, coi như bù cho anh một công đi. ủa sao một người sở ưu tú của bắt một người, người sở ưu tú của hoặc là của ai nữa là một người đúng không? Của anh luôn. Anh không biết anh bấm hết tất cả. Ờ, ok ok. Lấy một trăm vàng được không? Ok em giao dịch anh trăm vàng Giao dịch. Ờ, đâu 200 xu là 140 140 vạn đúng không ta? đúng rồi 140 bạn ừ. Bây giờ anh ơi Lấy thằng bạn chạy long ngông chơi đi Rồi Thằng bạn này anh ơi Rồi còn ai này hoàng Dung anh Cường đâu gì nhà anh Cường ơi Ok rồi xong Chốt con sát đi Tí giờ tính Rồi xong anh em xem video này đừng quên cho khải nhỏ một like chia sẻ cho anh em ơi quá nhỏ luôn em ạ à. thành tương dương nam anh ơi đây <laughs> quá ra liền quá nhỏ đúng rồi quá mà nói ra ra nhanh lắm à, anh tấn rồi đây đây đây đây nhỏ quá trên cái bãi đó mà chị lên chị xuống là ra liên tục ra liên phanh bao giờ thì... cuốn chưa lên đồ đâu anh em ơi ít hôm nữa khả sẽ lùng năm độc cho anh em xem Rồi, ok man hoàng Dung, ok ok ok Anh em nào trong bang có đỡ lại cho về nha anh em nhìn này Anh Cường hoàng Dung là một cái công 500 kết bot và một công phụ bot Anh Cường 500 cộng 200 Rồi giao dịch là 700 ghé con thấy tất không em